à, lồng trong bằng nhôm và vỏ ngoài cũng bằng nhôm đây bằng nhôm dày thì à, ưu điểm của máy này thì nó là rẻ hơn và à, chất lượng thì nó cũng giống nhau nhưng mà cái phần à, chất liệu sử dụng thì nó khác nhau thôi đây là nó rẻ hơn và nhưng khi nhưng khi sử dụng thì cái phần nhôm này thì nó không được trơn bằng không không được bóng bằng cái phần inox thì cái phần vệ sinh lau chùi thì nó sẽ khó hơn một tí đấy còn uh, chất lượng thì nó giống nhau đây uh, cái phần đây còn đây là cái máy uh, bằng inox hết này inox này đấy cả lồng cũng inox cả lồng và cả cả cái vỏ bên ngoài cũng bằng inox hết đấy inox 304 chất lượng còn đây là cái phần chân đế cái chân đế thì nó giống nhau đây là đều làm từ bằng la răng ô tô này chắc chắn à, động cơ của máy thì à, máy có thể ờ, lắp được động cơ từ 0,37 kW đến 0,75 0,8 1,1 hoặc 1,5 tùy theo nhu cầu sử dụng của quý vị các bạn mà chúng tôi sẽ lắp động cơ thì ví dụ như con này là động cơ đây 1 HP đây là 0,75 kW này dùng để vắt uh, tinh bột nghệ còn như con này là sử dụng động cơ đây động cơ 1,5 kg đây là động cơ động cơ 1,5 kg động cơ này là động cơ bãi 3 pha đấy cái này dùng điện 3 pha có thể dùng điện 3 pha hoặc là điện một pha tùy theo nhu cầu của quý vị của các bạn thì dùng để ờ, con 1,5 này thì dùng để bắt sắn dây đấy còn 0,37 ờ, ờ, con 0,37 kW thì dùng để bắt đậu nành đậu phụ à, các sản phẩm máy do điện máy Cường Linh sản xuất và phân phối thì được được hoàn thiện rất là đẹp này đấy đây là cái vỏ thùng bằng inox đây ở trên này à, có được à, gò vào để à, đảm bảo độ chắc chắn và không bị xước tay lúc chúng ta sử dụng đây. inox inox dày một ly đây đấy, rất là dày còn đây là cái lồng bên trong của nó này đấy được ờ, máy đục lỗ rất là đều ở đây đấy. đây có hình mũi tên ờ, chỉ hướng mũi tên quay của máy lúc sử dụng này đấy. đây quý vị các bạn có thể nhìn vào cái trục của nó này rất là cân giúp cho ờ, trong lúc chúng ta sử dụng vắt với tốc độ cao thì nó sẽ không bị văng không bị rung lắc nhiều còn đây là nhôm này đấy hai cái lồng nhôm vỏ trong bằng nhôm và cái vỏ ngoài cũng bằng nhôm luôn đây đấy cái uh, dung tích sử dụng của cái uh, hai cái lồng này thì là từ 37 đến 40 lít một lần vắt quý vị và các bạn có thể à, đổ một lần hai xô sơn vào đây thì chúng ta sử dụng vắt từ khoảng 3 đến 5 phút là sẽ vắt xong một mẻ trốn à, bên này là sẽ là cái đầu ra của đây cái đầu ra của máy thì nó sẽ nằm bên này đây cái đầu ra của máy đây bằng nhôm hết còn à, cái con inox thì nó cũng làm hoàn toàn bằng inox đây đây cái đầu ra của máy đây à, máy ờ, sử dụng ờ, hệ thống truyền động bằng dây cu loa đây dây cu loa đơn đây đấy sử dụng bu ly nhỏ nhỏ đây cái trục của con máy này đây trong này cái bu ly lớn sử dụng cái vòng bi 3606 rất là lớn này lớn hơn so với các dòng máy khác hiện có trên thị trường thì giúp cho quá trình sử dụng vắt sử dụng công suất lớn thì nó sẽ đỡ bị hỏng hóc hơn sử dụng được lâu dài hơn